ok xin chào mọi người chào mọi người quay trở lại với nghiên cứu của mình đó. thì trong cái chuỗi series có nghĩa là tiktok hôm nay thì hôm nay sẽ nói cái buổi là cách mà liên kết cái tài khoản tiktok với lại trang cá nhân là là những cái tài khoản của các KOL ha rồi ok thì bạn nào chưa xem ở hai buổi trước mình hướng dẫn đăng ký nè với lại hướng dẫn xác minh tài khoản cũng như liên kết tài khoản ngân hàng bạn nào chưa xem thì có thể xem lại những video đó ở trong cái đoạn video mình có để thế này ha rồi và bài thì đầu tiên để mà liên kết tài khoản tiktok với lại tài khoản cá nhân á thì mọi người vào cái trang chủ của Solo Center ở đây mọi người tìm đến một là tài khoản của tôi ha tiếp theo đó là đó là một là đã liên kết với các tài khoản tiktok rồi ờ, tại đây thì mọi người sẽ được xuất hiện lên giao diện là để mình liên kết với lại các tài khoản tiktok chính thức hoặc là tài khoản của người tiếp thị ha đây nó có hai mục tài khoản chính thức là đây tài khoản chính thức là cái tài khoản mà tài khoản cá nhân của mình đó ha. là mình quản lý tài khoản đó còn tài khoản tiếp thị là tài khoản mình để mình gửi cho những cái người KOL hoặc là những người khác để họ đính kèm cái sản phẩm của mình lên cái trang của họ rồi để mà liên kết đó mọi người bấm vào cái mục liên kết tài khoản tiktok mới thì ở đây á mọi người có thể liên kết được tối đa là 10 tài khoản trong vòng 180 ngày ha nhưng mà 10 tài khoản đó là nghĩa là mình thêm rồi mình bỏ ra còn chính thức á, thì mình có thể thêm được một tài khoản chính thức và bốn tài khoản tiếp thị nó ghi rõ đây ha nghĩa là cái phần này nè cái phần này nè mình chỉ được thêm một tài khoản chính thức thôi còn cái tài khoản tiếp thị dưới này á mình có thể thêm được một lần là bốn cái tài khoản ha rồi ok các cái tài khoản mà bạn thêm vào á khi mà sau này bạn đăng sản phẩm mới lên tiếp shop shop á thì nó sẽ hiện ở cái tài khoản chính thức tự động một cái sang á còn cái tài khoản tiếp thị thì nó sẽ không hiện nó mình phải gửi là mời cho người ta để mình có thêm vào rồi một cái lưu ý hai cái lưu ý quan trọng là sau khi tài khoản được liên kết thì không thể hủy với tài khoản nó trong một ngày ví dụ như bạn muốn liên kết với cái thằng KOL A này nhưng mà sang buổi sau là mình không có liên kết nó là không được á hôm qua một ngày sang ngày thứ hai mình mới hủy được liên kết cho người ta ha rồi các tài khoản tiktok mà liên kết thuộc cùng quốc gia thì cái này là đương nhiên á mình ở Việt Nam nên thành là các tài khoản mà liên kết thì nó phải nằm ở Việt Nam á rồi tiếp theo nếu chủ tài khoản mà bạn mời liên kết không xác nhận trong vòng 48 giờ thì yêu cầu cho tự hủy thì nghĩa là anh à nè anh à nè một ngày mình có ghi nè mình sau khi mình thêm những cái tài khoản này vào thì nó sẽ có cái, cái một là đang chờ xác minh là người ta sẽ dùng cái cách mình ta đăng nhập vào để mình bấm xác minh là có cho bạn liên kết hay không thì nếu mà trong vòng 48 giờ mà họ không ấn xác nhận liên kết đó thì cái này nó sẽ tự hủy á. coi như cái liên kết không thành công ha rồi ok để mà thêm vào thì bạn bạn bấm vào đây chọn tài khoản tiếp thị nè rồi chỗ phần tài khoản tóc này bạn nhập cái id ha id thì là cái phần sau chữ a cộng nha các bạn mình ví dụ một cái là toàn nhiều quá rồi thì ở đây mình mình thêm đại một cái tài khoản tiktok mới này nè cái chữ a còng này ha đó thì sau mình thêm vào á thì bạn chỉ chỉ cần ghi là bỏ chữ a còng này ha ghi cái phần phía sau đó rồi là được ha thì ở đây mình thêm rồi nên là mình không có, có, có, có bấm thêm nữa thì ở đây mình chỉ thêm một cái tài khoản mới cho mọi người rồi đây sau khi bạn bấm vào nhận dấu nhân của người đó vào thì nó sẽ hiện cái mục kiểm tra tài khoản thì ở đây là tiktok họ sẽ kiểm tra xem thử là những cái tài khoản này có đủ trên 18 tuổi hay không cái trạng thái tài khoản có bị thường bị bình thường hay không tài khoản có thuộc quốc gia Việt Nam hay không ha nếu mà ok hết ba giao tiếp này đều đều đúng á thì mọi người bấm gửi lời mời gửi lời mời ok bạn đã gửi lời mời thành công thì sẽ đợi xác minh trong vòng 48 giờ ha rồi sau khi lễ mời thành công thì ở dưới này sẽ có danh sách để thêm một thêm một người dùng nữa nè đó thì đang chờ xác minh này nè bạn có thêm một lần tối đa bốn người dùng ha rồi ok thì sau khi mà bốn người dùng đã xong bạn muốn thêm nữa cũng sẽ thêm không được các bạn muốn thêm nữa thì bạn siêu hủy hủy bớt cái tài khoản ờ, kia thì bạn mới thêm được cái tài khoản hủy bớt một trong số những tài khoản này thì mới thêm được ha và trong vòng 180 ngày thì bạn chỉ thêm được tối đa là 10 10 tài khoản ha rồi cái bằng hướng dẫn liên kết tài khoản tiktok shop với lại tài khoản cá nhân hay là tài khoản KOL đến đây là hết hẹn gặp lại mọi người những video sau ha chúc mọi người thành công